à, có thể nói là rất là sầm uất như cái nhà thái hiện tại trên hai trục đường này là D95 và NE8 thì sẽ dân cư buôn bán ở hai bên gọi là cực kỳ nhiều nha cả nhà và đặc biệt thì trên đường D95 này là chợ Mỹ Phước 3 chợ này là chợ tự phát từ xưa đến giờ nha cả nhà còn mà chợ Mỹ Phước 3 mà đã được quy hoạch thì nó sẽ nằm ở khu L nhưng mà ở đây hiện tại chợ chưa có được hình thành tại vì ừ, dân cư sẽ không tập trung vừa mà dân cư tập trung nhiều là ở khu Di và đây là chợ tự phát như cái nhà Thái đi xung quanh dân cư buôn bán gọi là rất là sầm uất rất là đông như cái tiệm cầm đồ uh, uh, cửa hàng shop shop quần áo uh, shop giày dép uh, cửa hàng vàng tiệm vàng như cả nhà rồi uh, kinh doanh một số mặt hàng khác ví dụ như chúng ta đang đi trên đường đây vào cánh ban đêm à, thì à, như cái nhà thấy đây ở phía bên trái của chúng ta là có những gì đây à, tiệm điện rồi à, phía bên tay phải này chúng ta có à, thế giới di động này cả nhà và thế giới di động và bây giờ à, khi mà hết thế giới di động thì chúng ta sẽ rẽ trái và chúng ta sẽ đi ra đường nề tám ngay vị trí này là ngã tư nha cả nhà ngã tư đường đôi xin năm và bên kia là đường đôi ca năm và tuyến mà cắt ngang đường quốc lộ 13 là tuyến NE8 và chúng ta đang di chuyển về đường NE8 Chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta đi dạo một vòng như thế này thì chúng ta cũng cảm nhận được là khu vực Mỹ Phước 3 đông như thế nào và tại vì sao rất là nhiều khách hàng muốn vào Mỹ Phước 3 sinh sống cũng như mua đất để đầu tư và khách hàng nào mà có nhu cầu tìm mua bất động sản mua đất mua nhà tại Mỹ Phước 3 thuộc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894. Cả nhà xem tới hay thì hãy bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mình. Mình sẽ review cũng như là làm những video khác để cả nhà có thêm thông tin cũng như là có cái nhìn rõ hơn về khu vực thị xã Bến Cát. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ.